em sẽ chạy đầu máy cho anh em xem luôn này Đấy. đầu máy chạy rất là êm à, xin chào tất cả mọi người à, lại làm thọ máy cộng phúc thắng à, hôm nay thì em giới thiệu cho anh em một con phay nào uh, dòng OKK 2V xuất xứ Nhật Bản anh em nhé anh em mà mà đang dùng đang tìm một con phay mà chỉ phay sản phẩm nó từ 720 đổ lại để mà có thể là phay vừa phay ngón mà vừa phay khỏa được thì à, đây là một cái dòng để anh em à, tham khảo nhé Rồi, con này thì kích thước bàn của nó là x của nó là 1300 và y là 290 hành trình x của nó là được 720 y là 260 và z được 360 anh em nhé thước quang 3 chiều này thước quang Sony khá là nét thước quang ờ, con này là được ba chục nhé XYZ đầy đủ hết về bảng tốc độ em quay đây tốc độ thì con này là vào số ở bên này nhá tốc độ này và tốc độ th cao nhất là 1800 và tốc độ thấp nhất là 60 dưới này là về dưới này là để vào tốc độ bàn ok sau đây em sẽ quay cái phần à, băng máy cho em xem đây là phần băng máy nhá Đấy, băng máy này băng máy cũng còn khá là sáng nhá con này thì nó nó có các cái vạch chia thước ở đây nên là anh em có thể căn từ canh căn bằng cái vạch chia thước này luôn du xích này Đấy, dòng OKK 2V sau đây em sẽ chạy thử máy cho anh em xem để chất lượng để xem chất lượng máy như nào nhé thì con này nó sẽ có các nút như này nút đây là nút ờ, để bật ờ, đầu máy này đây là nút bật bàn này đây là nút để chạy tốc này sau đây em sẽ bật bàn này đây là cần gạt trục x nha anh em nhé đây là sang đang chạy tự động trục x này anh em có thể gạt lên để chạy tốc nhanh luôn này đảo chiều này ngoài ra anh em không muốn chạy tốc nhanh bằng cần này thì anh em có thể ấn vào đây nó cũng là nút chạy tốc nhanh nhá tự động ba chiều thước quang đang chạy nhá anh em nhá đây thước quang trụ x đang chạy này đây là trụ y thước quang trụ y cũng đang chạy này tốc trụ y này đảo chiều này em quay gần lại để nhìn thấy tự động tự động đây là trục z này trục z đang chạy lên này em sẽ quay từng phần cho anh em xem nhé thì ra chạy xuống này về phần tốc độ bàn thì là chạy khá là êm rồi nhá à, con này thì đầy đủ bơm nước và bóng đèn này bóng đèn cho anh em sử dụng này đấy làm buổi tối khá là sáng ngoài ra thì máy sẽ có một cái cơ cấu là nút nhấp đây để cho anh em sang số và đầu máy thì có cơ cấu phanh luôn anh em nhé khi mà dừng máy cái thì máy máy nó sẽ tự phanh và sau đây em sẽ chạy đầu máy cho anh em xem luôn này Đấy. đầu máy chạy rất là êm đầu máy chạy rất là êm anh em nhé đấy trong quá trình phay này thì anh em vừa vừa làm và vừa chạy tự động bàn này vừa chạy đầu vừa chạy tự động bàn này đấy chạy luôn cho anh em xem đầu máy êm tiếng máy chạy rất là đều nên là hệ thống ờ, cơ cấu bánh răng ở trong còn khá là đều anh em nhé trong quá trình sử dụng anh em thỉnh thoảng anh em bơm nhớt này đây đấy anh em có nhu cầu con OKK 2V này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Thọ qua số điện thoại là 0964 306 068 em xin nhắc lại là 0964 306 068 số điện thoại trên thì có cả Zalo Facebook TikTok YouTube thì anh em có thể liên hệ cho em với em qua các kênh thì đợt vừa rồi thì có một số cái thành phần là cũng có lấy ảnh của bên em để thay tên và đăng đăng máy lên để nhận cọc của của của khách nhé thì là anh em ờ, chỉ tuyệt đối chỉ liên hệ với em qua số điện thoại 0964 306 068 em sử dụng một số điện thoại đấy hoặc chắc chắn hơn thì có thể là gọi video trực tiếp em ờ, để nhìn em thọ nhé hoặc là liên hệ qua kênh youtube nhé mấy cái thắng Đó, xin cảm ơn tất cả mọi người